chào mọi người nha hôm nay mình sẽ dùng món gà hấp cải nha Đó, với lại một ít hành nữa là chúng ta sẽ thưởng thức giới thiệu đến cái nhà món gà nha nguyên con gà gần 3 kg nha ồ hai kg mấy rất là oách nha cả nhà hoàn tráng rất là ngon nha đó đó, chúng ta sẽ ăn với các loại rau củ nha đó các loại nha. các loại rau củ rất là ngon rất ờ, nhiều rất là hấp dẫn không quên không quên có rau ừ, và nước chấm thần thánh nha cả nhà rất là nước tuyệt chấm vời. siêu cay hai loại ừ. nước chấm uh, siêu cay tỏi với ớt ừ. nước chấm uh, ớt không ừ, đó, rất là ngon cả nhà nhìn hấp dẫn quá và chúng ta không đợi chờ lâu nữa chúng ta hãy dùng thôi lấy ba cái muỗng lên đi rồi chúng ta sẽ chúng ta sẽ dùng thôi nha cả nhà rồi đây đây chúng ta phải dẹp Đây Đây Đây Xé ra là đó mà nào là bớt đi Không đâu Từ từ chấm đi Rất là ngon cả nhà nhìn hấp dẫn mê ly quá Đây bạn Minh Thư cầm chấm vô quất Đúng rồi ừ. mê lì quá Đúng rồi Cái nước khác ngon ừ. Nó là ngon Ngon ơi là ngon lắm Cái cải hấp đây Ngon Thịt đây Thật à ừ. Quá. Xin mời nha, xin mời mọi người nha. Mời cả nhà. Rất tuyệt vời. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ rồi má trên nhìn nó thấp chút chút ừ. Ừ. Ừ. Ừ. ừ. nhìn đã ừ. quá hấp ừ. Ừ. Ừ. ừ. ok mời cả nhà nha ta ừ. ăn cái loại rau củ quả ngon thì chấm lên đây chấm lên đó ngồi chấm được rất ngon bỏ xuống đại lắm lắm hết chợ trắng trắng ừ. đỏ còn hơn một tuần nữa còn hai tuần nữa là mình thư báo cáo với nhà mình thư sẽ vô học chính thức nha rồi đi học chính thức chứ um, không có học online nữa đúng à thông, thông báo của nhà trường ừ. Ừ. Mm. No, okay. Mm. Mm. Ừ, ôi là ngon mọi người Ngon luôn là ngon luôn mọi người ừ, Quá trời ngon cà sa thảo vườn này có nhập rồi, rồi chạy bộ đây ừ. ngon cực kỳ ngon là ngon thả vườn nha ừ. nha mọi người sứa thịt ừ. rất là chắc còn ngọt rất chắc luôn ừ. không có mỡ hoàn toàn nha mọi người ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Hết Ăn thịt đó mọi người. Mới chín là rất nóng. Wow. Mời cả nhà ăn. Uhm. Uhm. Quá ngon mọi người. quá là hấp dẫn luôn. Bình Dương đã trở lại cuộc sống mới bình thường gần dạ. như là bình thường hết trăm trăm dạ. ừ, nhưng mà còn những ca, ca nhiễm trong à, khu phong tỏa không đáng kể ừ, ừ. Ừ. chúng ta cũng không quên tuân thủ 5 k của bộ y tế ừ. Ừ. nói thật là ừ. nó nghĩ nói trước chút ừ. gà hấp hành ừ. hành rồi gà hấp cải ừ. Ừ. hành hấp cải hai loại hấp cải là chủ yếu đúng không ừ. đó lại cải là món chính ừ. trong thực đơn à. kèm thêm hành gà hấp nhiều, nhiều món ăn khác nữa ừ. ờ, chưa biết Minh Thư thì giới thiệu các món ăn độc đáo và lạ ừ. cho mọi người ừ. nếu hát không có nước mọi người có tin tưởng không ừ. chờ xem món ăn hát mà không cần nước nha mọi ừ. người uhm. nói trước cho mọi người biết thôi còn món ăn đó là gì mà mọi người chắc tò mò lắm ha ừ. chờ đợi đó hãy đợi đấy hãy đợi đấy đúng không hãy đợi đấy đúng rồi Minh Thư sẽ xuất bản thêm những video mới nữa trong tương lai gần đây đúng không đúng rồi Minh Thư sắp ra một uh, bài hát cứ mở tivi to đó là con vô kênh nếu con minh, minh là rồi bình dương hoặc hoặc minh nguyễn bình, bình dương là sẽ thấy thấy những clip ca nhạc và clip ẩm thực ăn uống ha ừ, vân vân ừ. sẽ kể cho mọi người từng chi tiết sao liên hệ um, đường dây nóng 0977 560 562 nha mọi người uhm. à. Vẫn không? Uhm. Uhm. À, chơi chơi chơi chơi chơi của mà ha mời mọi người nhé dễ lên ăn chốt rồi Rất ngon, rất ngon, rất ngon Mmm. Mmm. chất lượng chất lượng Cảm ơn mọi người đã tham gia và yêu thương kênh của Minh Bạch Rồ Bình Dương hoặc Minh Nguyễn Bình Dương nha. Hmm. Mà đăng ký cho một lượt thành công thì cả nhà được nhận video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn à, Đăng ký cái chữ màu đỏ bên dưới, à, đăng ký thành công thì nhận video hàng ngày nha. Mới nhất hoàn à, toàn. miễn phí nha hmm, mọi người. Cảm ơn cả nhà nha. cả nhà cả nhà. Ừ. Giờ góp ý bình luận bên dưới cho một lần nha Là điều quý nhất nha Để góp ý cho kênh càng ngày càng phong phú càng hấp dẫn thêm nha Và còn bây giờ clip chương trình và Minh Thư xin nói lời tạm tạm biệt Hẹn gặp lại Bye bye, bye.